Thank you anh say em có thể đến đây không có thể để anh ôm lấy em không đừng trách móc sao anh quá phiền cũng đừng hỏi anh điên hay sao dù đã chia tay cũng chớ vô tâm đến vậy ban năm ly chân đăng bằng nước mắt ở trên mi dù ai hỏi anh đang buồn gì anh cũng nói anh đâu có gì cảm giác chia ly chẳng ai thấu hiểu người hãy đưa anh về say rồi hãy ôm anh chặt đi em ơi anh say rồi vì say mới nỗi nhớ em nhớ đến điên dại có lẽ là vì say mới muốn bên em thôi có lẽ là vì say mới nỗi con yêu em người ta bao say sẽ quên mà sao anh nhớ chẳng đăng bằng nước mắt ở trên mi dù ai hỏi anh đang buồn gì anh cũng nói anh đâu có gì cảm giác chia ly chẳng ai thấu hiểu được hãy đưa anh về đi em ơi anh say rồi hãy ôm anh chặt đi em ơi anh say rồi say mới nỗi nhớ em nhớ đến niên dài. có lẽ là vì say mới muốn bên em thôi có lẽ là vì say mới nỗi con yêu em người ta bao say sẽ quên mà sao anh nhớ thêm hoài niệm là một mê không chua cay vì một người dưng mà ta phải đau vai miệng cười mà những nỗi đau lạnh buốt trong đầu chẳng phải là vì say mới muốn bên em đâu chẳng phải là vì say mới xa anh đâu có say anh đâu có say thật ra anh đâu có say em đâu có Xin chào anh em Hôm nay à, mình mới có chút thời gian để tâm sự với anh em một chút à, tại vì là mình thấy à, có một số cái comment à, ở trên kênh của mình á là một lũ uh, suốt ngày bê tha nhậu nhẹt suốt ngày uh, gọi là uh, một lũ vô dụng của xã hội thì hôm nay mình mới xin làm cái clip nho nhỏ để mình uh, gọi là thanh minh với anh em mình cũng xin tự giới thiệu với anh em uh, mình là nhà sáng lập và giám đốc điều hành của công ty Huyền Bi Huyền là tên của vợ mình Bi là tên viết tắt của con trai mình à, công ty nhà mình thì chuyên à, sản xuất và phân phối à, dòng à, kem siêu trị mụn cao cấp tại sao mình nói là siêu trị mụn bởi vì là kem nhà mình khác biệt với tất cả những kem khác trên thị trường à, nếu mà không muốn nói là là số 1 thì à, nói là số 2 thì có lẽ là cũng không đúng lắm kem nhà mình à, khẳng định với mọi người rằng là không bong chóc da không sưng tấy da không bào mòn da không dị ứng không mẩn đỏ giống như rất nhiều những sản phẩm khác trên thị trường thì có nghĩa là nó phải bào mòn da được nó mới lôi cái mụn đi theo không kem nhà mình thì sẽ làm xe khít lỗ chân lông và có thể làm là kem dưỡng da như là mình dùng à, dưỡng da bình thường vậy cũng được rất là ok à, tôi có cho ra mắt một dòng sản phẩm dưỡng da Physavi cao cấp thành phần chủ yếu là Physavi là một siêu chất từ cây tầm bóp nổi tiếng trên thế giới Physavi là một chất chống lại corticoid độc hại của một số những cái nhãn hàng kinh doanh ờ, thực sự là không có lương tâm. Để biết sản phẩm có an toàn hay không, có phải kem trộn chứa hóa chất độc hại hay không, thì khi mua bất cứ sản phẩm nào, bạn hãy hỏi họ là có phiếu công bố của Bộ Y tế không. Mình đã dành ra 5 năm để mà nghiên cứu và phân phối cái dòng sản phẩm kem trị mụn dưỡng da Bimon. Vì kem này cũng là kem gia truyền nhà mình. Nên là mình ờ, luôn muốn chất lượng sản phẩm phải luôn đỉnh nhất và rất là tuyệt vời. Sản phẩm đã được rất nhiều anh chị em yêu thích hàng trăm anh em trên toàn quốc đặt hàng mỗi ngày đó là lý do tại sao mà mỗi tháng đấy tôi chỉ có thời gian cover cho anh em một đến hai bài thôi bây giờ phải chăm chỉ làm việc để có tiền sắp tới còn phải làm live show cho anh em đến chơi nữa chứ đúng không thì nhân tiện đây xin à, giới thiệu với anh em để anh em mình à, ai mà có nhu cầu à, à, chị mụn muốn có một làn da gọi là nó mịn màng như thế này như mình nhà mình cũng dùng luôn hàng ngày ấy. để mà bạn nam thì à, các bạn gái bạn nữ thì sớm lấy chồng thì à, liên hệ mình à, và công ty ngũ công ty sẽ hỗ trợ tận tình làm sao mà cho bạn các bạn có làn da đẹp nhất để mà tự tin trong cuộc sống cảm ơn anh em đã lắng nghe từ nãy giờ và cũng à, đừng nói tôi bê tha nhậu nhẹt nữa nhé comment bài hát sắp tới để tôi xem có bài gì mà hay mà nó cảm xúc thì tôi hát cho anh em nghe nhé cảm ơn anh em rất nhiều